rớt nước á cái ấy là nó va đập thì rớt rớt, rớt nước anh con con cái chỗ đó nó dọc quá toàn lên xíu nữa là nó dọc hai cái máng á trên máng. Ờ, cái kinh phí để mà trả lương nhân viên này nọ mà mình không thu phí này thì à, nó có ảnh hưởng đến cái ờ, doanh thu của mình không thưa anh? Dạ, bình thường không có covid á thì nó rất là ổn em nhưng mà nó có covid rồi mà anh kinh doanh rất là nhiều thứ khu công nghiệp rồi khu dân cư rồi là nhiều thứ lắm nên nó là cái thứ này là không được thì có cái khả năng bù quá dạ. sang đặc biệt là những cái lúc khó khăn covid <coughs> thì mình càng thương anh em hơn ví dụ nhân viên của anh đi hồi mà chưa covid họ thu nhập có thể bản thân của họ thu nhập một tháng ví dụ như 6 triệu đi thì khi mà bị covid đó, ra làm sao trong năm bình quân họ thu 7 7 triệu lý do rằng trước đây hai vợ chồng họ đi làm họ làm ở đây còn vợ họ làm chỗ khác chỗ khác bị nghỉ việc thì họ cái người đàn ông phải tròn thì ở đây mình phải phụ là các cái chế độ khác thì mình bù đắp tại vì mình có những lúc á ừ, năm nay mình làm không có lời nhưng mà những năm trước mình lời mình lấy cái tiền lời của trước mình lo cho anh em tại vì đặc biệt cái công ty của anh là một trăm trăm lợi nhuận dành hết cho quỹ từ thiện mổ tim làm đường làm cầu hay là lỡ như có những cái chuyện tài trợ xây chùa hay là làm xây nhà cho người nghèo không đó là toàn bộ cái lợi nhuận của công ty là ông chủ không có lấy đồng bạc nào tiền lợi hơn một trăm phần trăm cảm ơn anh nghe rất là ngưỡng mộ kính thưa quý vị quý vị hãy ủng hộ cho anh Dũng lò voi à, nói riêng cũng như công ty Đại Nam nói chung như quý vị người Việt Nam thì dùng hàng Việt Nam là phải à, nói là phải là tuyệt vời này đúng không anh à, tụi em sẽ học hỏi anh và cầu mong rằng lúc nào à, anh cũng luôn luôn à, gặp nhiều may mắn nhất trong công việc cũng như trong cuộc sống ạ à. dạ rồi các bạn có ai hỏi thì hỏi bình dân dưới thương <laughs> ai hỏi bác sĩ không chú ơi cho hỏi cô đâu chú ơi cô chuẩn bị ra dạ dạ chân cô cho chú dung cho hỏi là khi vụ của ông võ hoàng yên nó như thế nào ạ ông võ hoàng yên nó đi lũ miền trung mà số tiền của ví dụ là như thế nào ạ cái đó là nó dài dòng lắm con nói ngắn gọn như thế này nó nó không hết ý đâu nha cái đó là nói chung là sự việc này chắc con đã đọc cái trên truyền thông là con thấy hết rồi là cô bà xã của chú đã gửi đơn cho quan pháp luật rồi dạ. để, để cho cơ quan pháp luật ờ, làm việc dạ, dạ. và ta sẽ trả lời trước công chúng và dạ. đó cũng là một cái câu chuyện cảnh giác dạ. vào cái việc sai lầm của vợ chồng chú nhưng mà nó cũng là bài học cảnh giác mình không giấu cái sĩ diện của mình không vì sĩ diện mà mình giấu cái việc mình đã sai lầm mà mình dạ. lột trần nó ra để cho ba thánh để cho mọi người trong cộng đồng xã hội biết dạ. để cảnh giác để cho người khác đừng bị bóng đa phần những người có tên tuổi một tí khi họ có cái sai lầm gì họ bị, bị mắc lừa ai họ ít dám công bố lắm dạ. vì sợ xấu hổ dạ, chú cho người không có xấu hổ thêm câu nữa là uh, khi chú dụng nó lột trần chú dụng có nhường nhịn ờ, võ hoàng yên không ờ, chú dụng không không có không có cái gì nhường nhịn hết à, nói chung là khi một con người sai lầm nếu họ quay đầu thật sự thì nó dạ. khác còn họ cố tình không quay đầu thì họ cái sự chi phối của luật pháp hiện hành để còn à, cái luật nhân quả rồi ờ, cái tòa án của luật pháp để còn cái tòa án lương tâm đó, đó, đó là rớt nước á cái ấy là nó va đập thì rớt rớt, nước anh ờ, à? con con cái chỗ đó nó dột quá toàn lên xíu nữa là nó dột ngay cái máng á trên mái đội ngũ nhân viên của mình nó quá lớn như trong đây thì ờ, cái kinh phí để mà trả lương nhân viên này nọ mà mình không thu phí vậy thì ờ, nó có ảnh hưởng đến cái ờ, doanh thu của mình không thưa anh? Dạ, bình thường không có covid á thì nó rất là ổn em nhưng mà nó có covid rồi mà anh kinh doanh rất là nhiều thứ khu công nghiệp rồi khu dân cư rồi là nhiều thứ lắm nên nó là cái thứ này nó không được thì mình có cái khả năng bù quá dạ. sang sẻ đặc biệt là những lúc khó khăn covid <coughs> thì mình càng thương anh em hơn ví dụ nhân viên của anh đi hồi mà chưa covid họ thu nhập có thể bản thân của họ thu nhập một tháng ví dụ như 6 triệu đi thì khi mà bị covid á, ra làm sao trong năm bình quân họ thu 7 7 triệu lý do rằng trước đây hai vợ chồng họ đi làm <coughs> họ làm ở đây còn vợ họ làm chỗ khác chỗ khác bị nghỉ việc thì họ cái người đàn ông phải tròn thì ở đây mình phải phụ là các cái chế độ khác thì mình bù đắp tại vì mình có những lúc á năm nay mình làm không có lời nhưng mà những năm trước mình lời mình lấy cái tiền lời của trước mình lo cho anh em tại vì đặc biệt cái công ty của anh là trăm trăm lợi nhuận dành hết cho quỹ từ thiện mổ tim làm đường làm cầu hay là lỡ như có những cái chuyện tài trợ xây chùa hay là làm xây nhà cho người nghèo không đó là toàn bộ cái lợi nhuận của công ty là ông chủ không có lấy đồng bạc nào tiền lời hết một trăm phần trăm cảm ơn anh nghe rất là ngưỡng mộ kính thưa quý vị quý vị hãy ủng hộ cho anh Dũng lò voi à, nói riêng cũng như công ty Đại Nam nói chung như quý vị người Việt Nam thì dùng hàng Việt Nam là phải à, nói là vậy là tuyệt vời rồi đúng không luôn anh à, tụi em sẽ học hỏi anh và cầu mong rằng lúc nào à, anh cũng luôn luôn à, gặp nhiều may mắn nhất trong công việc cũng như trong cuộc sống ạ à. dạ rồi các bạn có ai hỏi thì hỏi bình dân dễ thương <laughs> ai hỏi thì bác sĩ thôi chú ơi dân hỏi cô đâu chú ơi cô chuẩn bị ra dạ dạ cho cô ờ, đang cho chú dân cho hỏi là khi vụ của ông võ hoàng yên như thế nào ạ ông ờ, hoàng yên đi lụ miền trung mà số tiền của ví dụ là như thế nào ạ cái đó là nó dài dòng lắm con nói ngắn gọn như thế này nói nó không hết ý đâu dạ. cái đó là nói chung là sự việc này chắc con đã đọc cái trên truyền thông là con thấy hết rồi bà cô bà xã của chú đã gửi đơn cho cơ quan pháp luật rồi dạ. để, để cho cơ quan pháp luật à, làm việc dạ, dạ. và ta sẽ trả lời trước công chúng và dạ. đó cũng là một cái câu chuyện cảnh giác đó dạ. là cái việc sai lầm của vợ chồng chú nhưng mà nó cũng là bài học cảnh giác mình không giấu cái sĩ diện của mình không vì sĩ diện mà mình giấu cái việc mình đã sai lầm mà mình dạ lột trần nó ra để cho ba thánh để cho mọi người trong cộng đồng xã hội biết để cảnh giác để cho người khác đừng bị bóng đa phần những người có tên tuổi một tí khi họ có cái sai lầm gì họ bị, bị mắc lừa ai họ ít dám công bố lắm dạ. vì sợ xấu hổ dạ, chú thì chú không có xấu hổ thêm câu nữa là uh, khi chú dụng nó lột trần chú dụng có nhường nhịn ờ, võ hoàng yên không ờ, chú dụng không không có không có cái gì nhường nhịn hết nói chung là khi một con người sai lầm nếu họ quay đầu thật sự thì nó dạ. khác còn họ cố tình không quay đầu thì do dạ. cái sự chi phối của luật pháp hiện hành để còn cái luật nhân quả còn cái tòa án của luật pháp thì còn cái tòa án lương tâm đó, dạ. đó, đó, đó là